Xin ờ, mến chào toàn thể quý vị và các bạn Hôm nay kênh ờ, Bí ẩn Kinh Hoàng xin chia sẻ đến quý vị và các bạn Những câu chuyện đầu thai có thật ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình Trường phòng tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Ông Nguyễn Trường Sơn cũng xác nhận Những trường hợp người dân gọi là đầu thai ở huyện Mai Châu là có thật và sau đây là một vài câu chuyện ở Đồ thái ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Câu chuyện thứ nhất Đây là câu chuyện về bé Hà Thị Mai Anh gặp được người mẹ kiếp trước. Hà Thị Mai Anh sinh năm 1997 là cô con gái duy nhất của anh Hà Văn Bái và chị Hà Thị Tý. Anh Bái cho biết vợ chồng anh lấy nhau từ năm 1990 nhưng hiếm muộn mãi 7 năm sau mới sinh được Mai Anh. Từ lúc mới sinh cho đến khi Mai Anh lên 4 tuổi, mọi biểu hiện cũng bình thường như những đứa trẻ khác và chỉ có một mình con nên đi đâu vợ chồng cũng cho con đi cùng. Trong một lần được bố mẹ đèo đi giữ đám cưới của một người quen tại bản nhót xã Nàn Mèo là xã kế bên. Vợ chồng anh bận giúp chủ nhà làm cộ nên gửi cháu cho một người trông giúp. Khi công việc đã xong, anh quay ra tìm thì thấy cô con gái của anh đang lăng nhăng theo một phụ nữ tên là Nắng, tầm tuổi của vợ anh, và cứ khóc mếu gọi mẹ ơi. Lạ lùng, ở điểm nhìn thấy cha mẹ đẻ thì cô bé cứ bơ đi mà cứ bám chặt lấy người phụ nữ lạ tên nắng và liên tục gọi mẹ lúc đầu vợ chồng tôi nghĩ chắc con mình tưởng nhầm Thấy lạ, mọi người trong đám cưới xuống vào hỏi thử Vậy bố mẹ cháu tên là gì? Nhà ở đâu? Chúng tôi chết điếng Chúng tôi chết đến người Khi rõ ràng mình đẻ ra nó Mà nó không nhắc đến Lại nhân là con của ông bà Lường Văn Tuấn Và Hà Thị Nắng Lão hoắc nào đó nó còn nói cháu có anh trai tên là Lường Văn Tú Con cháu tên là Lường Văn Hải Nhà ở Bàn Nhót Trước nhà có cây muộng to Nhà được làm bằng đất hai tầng Ý nói là nhà sàn Đến lúc này mọi người trong đám cưới mới ồ lên kinh ngạc Anh bái thuật lại Lòng dạ của anh bái Rối bời Đến gần tối Thì con gái anh mới chịu theo về nhà Trên đường đạp xe trở về Vừa sợ chuyện lạ Kỳ vừa sợ mất con Anh ngạ rúi rụi mấy lần Trên đường đi Mai anh kể cho bố mẹ nghe là Nhà mình kiếp trước Có hai cây muộn trước nhà Bố mẹ anh chân đi tập tệnh và mà anh có một người anh trai tên là Tú đá bóng rất là giỏi. Mấy hôm sau, bé gái liên tục bị ốm và sốt cao. Chẳng chịu ăn uống gì. mượn luôn đòi về nhà ở kiếp trước. Cuối cùng, anh chị cũng phải chở cháu về nơi cháu đòi và đưa đến nhà kiếp trước. Dù vừa ốm lăn lóc, nhưng nay đã không còn biểu hiện gì của ốm và sốt nữa sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên khi tới gia đình bà nắng họ hàng đến đông nghịt nhưng mai anh lại chẳng có chút gì sốt sệt mà chạy nhảy chơi đùa như nhà của mình bản thân nhà bà nắng có cậu con trai đã mất nhưng gia đình bà cũng không tin lắm nên cũng định trong bụng là thử mẹ anh xem như thế nào Đầu tiên, một bà thím của mẹ anh nói Ra đây bác biết nào Thì mẹ anh bảo Không phải bác Là thím Khiến mọi người mắt tròn mắt chẹt Vẫn chưa tin Một bà dì chia cho mẹ anh Bức ảnh của Tú chụp chung Với đội bóng mặt trường Và hỏi Anh trai đâu Thì mẹ anh chỉ đúng anh Tú Ở hàng phía đằng sau Đến lúc này Bố kiếp trước của mẹ anh là ông Lường Văn Tuấn Từ trong buồng tập tịnh đi ra tự mình thử mẹ anh và nói Ra đây ông bế nào Mẹ anh lập tức nhìn ông Tuấn phung phiêu bảo Sao bố lại bảo là ông Đến lúc này cả gia đình ông Tuấn và vợ chồng chị Tý xúc động không thể tin vào tai và mắt mình. Ông bà Cô bác chơi chơi Cháu liền gọi tên Chính xác từng người Cháu còn nhận ra quần áo Nơi con là lường văn hải thường ngụ Cả làng xôn xao Đúng là nhà này trước đây 4 năm Có đứa con trai tên Lường Văn Hải đã mất Đúng vào dịp sinh bé mẹ anh Anh bái trầm ngâm Tôi phải một lợn làm 10 mâm cộ để xin vía cháu về dưới này Tôi cũng chỉ có duy nhất mình cháu là con Từ đó hai gia đình từ chỗ không quen biết nay trở thành thân thiết như hai anh em Con bé khi nào thấy nhớ bố mẹ trên ấy lại về lên với bố mẹ với anh chán thì lại về đây những dịp tết lễ nghỉ hè có khi nó lên ở cả tuần nếu lâu không lên là lại lăn ra ốm vậy là từ đó bỗng sưng mẹ anh có hai ông bố và hai bà mẹ mỗi dịp cuối tuần mẹ anh lại từ nhà bố mẹ hiện tại lên nhà bố mẹ quá khứ trời khi được hỏi có nhớ chuyện ngày xưa không thì mẹ anh bảo một số chuyện vẫn nhớ như in nhưng có chuyện cũng đã quên mất rồi càng lớn ký ức về gia đình kiếp trước của mẹ anh càng mờ dần đi nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa bởi gia đình chị Tý và gia đình chị Nắng giờ đã thân thiết như anh em ruột người mẹ đẻ của mẹ anh chị Hà Thị Tý ngày đó lúc về đến nhà ngồi trấn tĩnh lại mới nhớ lại đúng là có lần chị đi qua bản ngót mua hàng và đó cũng là chính là thời điểm mà chị mang bầu cháu mẹ anh đó là câu chuyện về cháu mẹ anh câu chuyện thứ hai là câu chuyện của bé Khà Thị Diệu Hiền con phải về trời rồi Trường hợp đầu thai mà mọi người thường nhắc đến nhiều nhất là trường hợp xảy ra tại gia đình anh Khà Văn Ôn ở bản Na Sai. Khi mới sinh ra, cháu hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác trong bản. Lạ là lúc lên 3 tuổi, ai hỏi cháu con nhà ai, ở đâu thì cháu lại chẳng nói tên vợ chồng tôi mà nói tên bố nó là Lò Văn Trún mẹ là Hà Thị Nguyên, anh chị là Lò Văn Ngọc, nhà ở xóm Vang, trên thị trấn Mai Châu, cách Trường Châu gần chục cây số. Thực sự, trước đó, đến tôi cũng chẳng biết những người này là ai, chứ nói gì đến nhà người ta như thế nào. Vẫn lời anh ngôn buồn rầu và thuật lại. Dù trước đó, ở địa phương đã có những trường hợp con đầu thai nhưng anh chị vẫn không tin và chỉ nghĩ cháu còn nhỏ nên nói vu vơ thế nhưng thấy cháu nhắc nhiều quá thì buộc họ phải lần theo địa chỉ của cháu hướng dẫn để tìm hiểu vậy là hôm sau dù trong tâm hồn không tin nhưng anh ôn thử lân la qua xóm vàng xem có ai tên là ngọc không thì quả thực có người tên ngọc năm nay đã ngoài 40 tuổi và đang làm nghề bán rau ở chợ Mai Châu. Đứng trước nhà anh Ngọc, tôi bấm bụng đánh liều thử vào hỏi xem sao. Dù rất sợ người ta nghĩ mình thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng vừa bước qua cánh cổng, tôi như chết điên người vì khung cảnh cháu Hiền miêu tả giống như đúc với ngôi nhà, ba gian và hai cái dừa thức hiền. Khi tôi kể lại câu chuyện của con gái mình cho anh Ngọc nghe Tôi thấy mặt anh tái nhợt đi Sau một hồi lâu Anh thừa nhận Đó là một cô em gái Bị mất cách đây đã 40 năm Anh ôn nhớ lại Cặp vợ chồng vô cùng kinh ngạc Vì cháu bé mới hơn 3 tuổi Nhưng cháu kể chính xác tên những người trong gia đình này Còn nói rõ ở trước nhà có cây dừa, nhà rụng ba gian và tả cụ thể đường vào nhà như thế nào Phải qua bao nhiêu khúc mẹo Anh ôn Khi đó mới ướm hỏi con Vì sao Con lại theo bố mẹ về đây Con đã ở nhà cũ nhiều năm Thì bị đuổi đánh Nên chạy ra khỏi nhà Lúc ấy gặp mẹ đang nấu cơm bên đường Nên con theo mẹ về Bé kể lại Nghe con nói anh chỉ giật mình Ngồi sâu chuỗi lại thời gian thì đúng là vào thời điểm đó anh chị đi công nhân làm đường trên địa bàn xóm và chị chuyên nấu cơm cho tổ công nhân đó cũng chính là thời điểm vợ anh mang bầu kể đến đây anh ôn rưng rưng nước mắt cho biết cháu Hiền đã qua đời tháng 9 năm 2010 vì căn bệnh máu trắng trước khi mất vợ chồng anh ôn đã đưa cháu chạy chữa khắp nơi nhưng hiền luôn miệng đòi về nhà bảo bệnh của em không khỏi em chỉ ở nhà ở nhờ bố mẹ một thời gian rồi lại phải về trời anh ôn hiện đang là cán bộ ủy ban nhân dân xã Trường Châu anh buôn rầu vợ chồng mình làm cán bộ nên vốn thông tin vào những chuyện kỳ lạ này nhưng thật sự chuyện con mình là như vậy Nó là đứa con đầu thai Những chuyện như này thì chính quyền xã Trường Châu nói gì về hiện tượng nhiều trẻ nhớ được tiền kiếp của mình Thì ông Hà Trọng Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường, Trường Châu cho biết Con luân hồi đầu thai ở địa phương không phải là những trường hợp cá biệt. Trong xã đã có nhiều người và nhiều trường hợp xảy ra như thế này và hai bên gia đình đều nhận anh em hoặc con nuôi. Tôi cũng nghe có nơi người ta nhận như thế cho hợp lý và hóa việc nhận con. Nhưng ở xã Trương Châu tôi khẳng định không có một trường hợp nào mang tính chất hay đánh đổi. Gần như những gia đình có con truyền kiếp đều có kinh tế khá hơn những gia đình các cháu nhận là gia đình kiếp trước. Chúng tôi coi đó cũng là những câu chuyện hết sức bình thường, giống như chuyện cây lúa trên đường, con thú trên rừng vậy. Có chăng bà con trong bản cũng chỉ nói, thì ra con nhà ấy lại là con ông bà ở bản này, bản kia lộn về. Các gia đình sau đó đều nhận bố mẹ, anh em, con cái và coi nhau như một người một nhà, quây quần bùng bọc nhau còn trưởng phòng tôn giáo sở nội vụ tỉnh hòa bình ông nguyễn trường sơn cũng xác nhận những trường hợp mà người dân gọi là đầu thai ở huyện mai châu là có thật ngoài ra trên địa bàn ở tỉnh hòa bình còn một vài trường hợp ở huyện lương sơn và lạc sơn Tôi cũng đã từng đến tận nơi tìm hiểu nhưng kết quả chỉ ngạc nhiên và không giải thích nổi. Có những đứa trẻ khi sinh ra thì chẳng đi đâu mà biết rõ gia đình nhà nghề khác cách hàng chục cây số như trong lòng bàn tay như việc mình đã trải qua trên đây là hai câu chuyện đầu thai có thật ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Video tiếp theo, kênh Bí ẩn Kinh Hoàng sẽ chia sẻ đến quý vị, anh chị và các bạn những câu chuyện đầu thai có thật ở mọi vùng miền của Tổ quốc khác. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích hoặc là muốn khám phá những câu chuyện huyền bí, bí ẩn, kinh hoàng đến rợn người Kính mong quý vị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh giúp kênh Bí ẩn Kinh Hoàng ngày càng có nhiều video huyền bí hấp dẫn hơn để phục vụ quý vị và các bạn được tốt hơn. Một nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.